Ai, trời ơi, đói bụng quá mọi người ơi Ôi, Hôm nay em chưa ăn sáng gì luôn á Ủa Rô với Dịch ơi, hai người có gì ăn không? Cho em xin gì ăn coi, đói bụng quá à Trái giờ đâu chưa ăn gì luôn ba Trời ơi, Rô không chưa ăn gì luôn hả? Vậy Dịch, Dịch ơi, nhà anh có nguyên một cái xe đồ ăn luôn kìa Anh có thể nào chia sẻ cho anh em ổ bánh mì hay gì được không anh? Trời, có xe đồ ăn nè Giờ nhìn xem anh anh liệu còn cái bàn đồ ăn nào chứ mà không Giờ hết sạch rồi nè Đi làm tham gia tứ trụ diệt quỷ cùng em mấy hôm Giờ về trộm nó khuôn hết rồi trời ơi trời nữa Trời ơi, cái quán ăn của dịch bị gom hết luôn đồ luôn hả? Trời trời, nhưng mà giờ em đói quá à. Hai người có gì cho em ăn không? Trời hai người là đàn anh của em thì hai người phải kiếm đồ ăn cho đàn em ăn chứ. Gì? Anh thấy ở đằng kia có cái ruộng cà gót nhìn thằng ngon quá em. Đâu? Ui. Ui, đúng kia, đúng kia, đúng kia. Wow! Tự nhiên khi không đang đói mà có cái ruộng cà rốt nhìn ngon quá ta. Ê, à, dịch... được, được, được, được. À, sao? Cà rốt này của mẹ mèo Timmy á. Trời ơi có gì đâu anh có gì đâu trời cái này là ruộng cà rốt nhưng mà trồng ở ở ở ngoài đường mà nhiều khi simi simi gọi là để nó đây bởi vì simi lười lười hái quá hay là mình hái giùm cho simi luôn có sao đâu đúng không giờ việc mình làm là trời trời trời biết đất biết còn anh em mình biết simi không biết là được rồi hái đúng anh. rồi hái hái hái hái ăn trời ơi ăn đi anh không sao đâu cứ ăn đi trời anh lo vẫn biết rồi trời ơi đen đói mà gặp ờ, ngon <laughs> ơi trời ngon quá mấy bạn ơi dịch nè ăn ăn miếng đi anh đó thấy chưa ông dịch ông cứ nói cho đã xong ông cũng ăn kìa thấy không <laughs> ngon gì ờ, đâu hết trời mãi rồi mình ăn chứ sao trời của cái cái rượu cà rốt của tôi ủa mấy người làm gì vậy ủa ờ, bọn tôi có làm gì đâu thì bọn tôi đói bụng quá bọn tôi thấy cà rốt này thì bọn tôi hái thì tôi ăn thôi chứ có làm gì đâu trời đất ơi Ủa thì cái ruộng cà rốt này chị ca mui tặng thì ruộng cà rốt thì cũng là để cà rốt để để ăn thôi chứ để làm gì Sim không ăn thì bọn tôi ăn ăn dùm cho gì đâu Trời đất ơi đây là cái ruộng cà rốt Chị ca Vinh tặng tôi làm kỷ niệm Và hai ba người dám làm vậy với tôi à. Rồi ờ, <laughs> ờ, chết. Bây giờ tôi giận ba người đâu tôi giết ba người Biết đi Ê, ê trời ơi dịch đây dịch đây rồi tính ra là ba anh em mình chỉ lấy lấy cà cà cà cà rốt ăn thôi chứ anh em mình có làm gì đâu mà sao sim nó nó giận anh em mình dữ à hả sao Mày không ta ăn miếng cà rốt không mà cảm thấy nhục của ba ừ sao mà tự nhiên mình làm cho một đứa con con gái khóc bởi bởi vì mình lấy đồ ăn của nó sao em cảm thấy mình nhục nhã của anh kiểu à Ai, hồi mấy bạn ơi Nhưng mà Simmy vậy làm vậy cũng hơi quá Xin coi tí cà rốt thôi có là có làm gì đâu mà tự nhiên khóc lóc rồi sau đó ghét ghét bọn mình luôn là sao trời trời ơi trời thôi rồi nếu vậy thì thôi để tôi về nhà tôi mua cà rốt sắp tôi mang tôi trả cho trời ơi có gì đâu mà thôi em nghĩ là bây giờ anh em mình giải tán đi trời ơi trời tự nhiên sáng sớm ăn có miếng cà rốt mà bị chửi quá trời à thôi thôi giải tán giải tán giải tán đi vậy về ai ai ai về nhà nấy ờ, ngủ đi ngủ đi trời ơi trời Ai, trời ơi là trời từ sáng đến giờ chán quá bạn ơi từ sáng đến giờ nữa mình nói thiệt với các bạn luôn nha mình chạy qua chạy lại chạy qua chạy lại cái làng hero team mà không thấy có cái gì để để chơi hết buồn ơi là buồn luôn hôm nay mọi người đi vắng hết trơn rồi các bạn ơi buồn hết sức bộ ủa ủa, ủa? trời ơi cái gì vậy Wow cô ơi ở bên dưới hồ này có quá trời cá luôn bạn ơi Wow Trời ơi là chơi cái gì mà đảo vậy U quá trời cá luôn, quá trời cá luôn Trời ơi các bạn ơi Vậy là kỳ này là mình sẽ làm được một nồi gọi là Canh chua cá lóc siêu ngon các bạn ơi Trời ơi, đã quá, đã quá à, <laughs> Có nên bắt bắt nó đem về làm làm canh canh chua không ta Thôi kệ cá này đâu phải là con của của ai nuôi đâu cái cá này là cá ở trong hồ bơi mà thôi mình cứ bắt mình về mình ăn thôi <laughs> ok ok nhảy xuống nè một con hai con ok bắt đem về hết <laughs> bắt đem về ăn bắt bắt đem về ăn Ủa, à. đứng lại mày đứng lại coi cá Ủa cái gì vậy xem Ông nghĩ ông đang làm cái gì vậy hả Trời đất ơi Ủa mấy con có sao không Ông ờ, có biết cái là của ai không hả ủa cá này là cá ở trong hồ bơi thì tôi thấy tôi bắt tôi ăn thôi chứ có gì đâu đúng là cá trong hồ bơi nhưng đó là cá mà do tôi nuôi ok trời đất ơi ủa cá này là do sim nuôi hả Ôi. đúng rồi ông có biết là sao hôm nay ông lấy cà rốt của chị ca mua tôi đã tức lắm rồi tôi đã bỏ qua rồi lần này ông còn dám ăn cá của tôi chết rồi bạn ơi Mình đã lỡ gọi là sai phạm thêm một lần nữa rồi Nhưng mà không sao Nói chung á là mấy con cá này ngon ngon thiệt mà Ờ chắc là bây giờ á Mình chỉ cần gọi là đem mấy con cá này Mình nấu thành canh chua xong mình tặng cho Sim Là Sim sẽ có đồ ăn là Sim sẽ vui liền Ok để mình xuống mình giết thêm Hả? Thôi Sim ơi Sim ơi tôi nói bà nghe nè Bà đừng có buồn Trời ơi mấy con cá này á Mình nuôi thì mình nuôi thì nói chung con gì nuôi mình không ăn đúng không Đó mình nuôi xong giờ mình ăn nè Nhầm nhầm nhầm trời ngon quá Ồ ờ, đúng là cái đứa Ê, ai, ai, xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi trời trời trời sao sao, sao sim mất ướt vậy tôi nghĩ chơi với ông luôn ủa Ủa mấy bạn ơi Bộ mình quá đáng lắm hả mấy bạn Sao tự nhiên Simi nó khóc rồi nó, nó nghỉ chơi với mình luôn rồi Ủa tính ra là mình chỉ có bắt mấy con cá mình ăn thôi mà Chứ mình có làm gì đâu ừ, Khó hiểu thật sự Thôi kệ Đem mấy con cá này về nấu canh chua cá lóc ăn <laughs> Ok đem về đem về đem về One hour later Nè nè em nói cho rô dịch nghe nè nha Em mới vừa tự sáng chế ra được cho mình một loại vũ khí cực kỳ cực kỳ xịn luôn Mọi người coi nè đây đây đây Đó thấy không Xin giới thiệu mọi người Đây chính là cây kiếm đồ long đao Do em mới vừa tự chế tạo rồi đó Thấy ghê không Cây kiếm này nè mấy bạn coi nè Đó Bất cứ một con yêu quái một con quái vật nào mà gặp mình ha mình dơ cái kiếm ra cái thôi là cái kiếm này nó bự ơi là bự luôn nè mình chém cái là chết con yêu quái luôn đó thôi bởi vậy cho nên em mới nói em là người mạnh nhất của tứ trụ diệt quỷ rồi dịch có gì không trời ơi trời ơi anh có rất là nhiều thứ luôn em muốn anh khoe sức mạnh quá đúng không đúng rồi của em cây đinh ba gia bảo nhà anh dùng từ đời gọi là 900 vạn năm trước đến nay đâu đâu u trời ơi đúc bằng vàng rồng nguyên khối 100% trên cây đinh ba còn có cắn thêm một viên kim cương 19 carat hiệu cực kỳ đắt Trời ơi nhìn xịn quá vậy Trời ơi Ôi bạn ơi Cây kiếm của mình là chỉ làm bằng gọi là ngọc thôi Còn cây kiếm của dịch là dịch làm bằng gọi là bằng vàng nguyên chất luôn Vàng 9 số 9 luôn Ghê vậy Sai rồi Không phải vàng 9 số 9 mà là vàng 9 con bố nhìn thôi nói chung là bằng bằng bằng gì cũng được nói chung là bằng vàng là thấy thấy xịn rồi đó ui đẹp quá à ủa mà dịch nó có sức mạnh gì không nó có sức mạnh là có thể dùng cái này để xỉa răng nè gãi đầu nè chảy tóc nè đó ê ê tào lao nha anh cái cây này mà dùng mà để, mà để xỉa răng cái là bay luôn hàm răng luôn á <laughs> đâu anh anh thử anh anh sử dụng sức mạnh của nó cho em coi coi anh nói giỡn em ơi cây đinh ba này nha thực ra nó là một cây đinh ba cực kỳ quý hiếm luôn nó có bực sức mạnh để khiến cho người ta trở nên mạnh mẽ gì gì mà gì, <laughs> gì mà giúp cho mình trở nên mạnh mẽ là sao Đúng đâu anh anh, anh thử coi này giúp cho chúng ta trở nên mạnh mẽ như nào đâu thử coi mạnh mẽ đó Wow Anh dịch biến thành gọi là siêu to khổng lồ Ờ cũng không to lắm ha nhưng mà nói chung cũng cũng hơi to to nè Trời ơi Ủa dịch Vậy là cái cây đinh ba này của anh là sẽ giúp cho anh tăng thêm sức mạnh bằng cách là giúp cho anh biến to hơn hả không phải giúp cho anh mạnh mẽ à, à, thôi được rồi thôi giúp cho anh mạnh mẽ ok ok rồi còn rô rô có gì không trời em nhìn nó nè cái cây của anh nó còn ghê cây của dịch nữa vậy nè đâu Ê. trời ơi <laughs> cái cây của rô nhỏ xíu trời ơi ơi, chứ để anh giới thiệu cho em nè Đây là một cây giáo từ đời ông cố nội ông tổ tiên của anh để lại Cái cây này được làm bằng titanium nguyên chất kim loại có độ bền và dày nhất và cũng như là cứng nhất trên thế giới hiện tại Trời ơi, ghê vậy Nói chung á là từ nãy giờ là em thấy vũ khí của ba anh em mình Vũ khí nào cũng thấy xịn hết mọi người ơi Mọi người thấy rồi trong ba loại vũ khí này nè Mọi người thấy vũ khí của ai xịn hơn Thì mọi người hãy nhớ bình luận lại cho mình biết nha Ờ, <laughs> ủa, ủa, ủa, cái tiếng gì ta? Ủa, cái tiếng gì ta? ủa, dịch đây rồi anh có nghe được cái tiếng mà em mới vừa nghe không hình như chị mỹ rất hay gì kìa ờ ừ. nghe nghe tiếng này này này nó nó nghe nó là là lắm hình như là cái tiếng này là tiếng của nhà nào mà như đứa nào đi chơi nét bị má quýnh ờ hình như đứa đứa nào nó đi nó, nó trốn nó trốn học đi chơi game bị bị má bị bị bị ba ba ba má nó quýnh hay gì mà nó khóc dữ ta rồi đợi em qua coi coi ơi khoan mình cứ qua mình hỏi sim sim trước coi trời ơi sao sim suốt ngày khóc nhẹ ta sim ơi sim ơi sim ừ. Cái gì Trời đất ơi tôi giận hai người gần chết rồi còn qua đây làm chài kiếm chuyện hả? Ủa Sim ơi, tôi nói Sim nghe nè Bọn tôi đã xin lỗi Sim rồi mà sao Sim suốt ngày Sim cứ khóc hoài vậy ừ. Nè thấy không, tôi nghe tiếng khóc gì đâu mà um sầm luôn nè Ủa, một cái tiếng gì vậy? Ê, Tấm ra tôi đang đứng trước mặt ba người Bộ hai người không thấy tôi đang gọi là nói chuyện bình thường Sao tôi khóc được Nãy chứ tôi đang ngồi làm việc mà Alo Ủa, ủa ờ, đúng mà ha bên nghe thì tiếng nó ghê ghê ghê ghê ta ủa sao nghe cái tiếng nó hơi sợ sợ ta trời mấy bạn ơi tự nhiên trong làng mình á chỉ có một người rất là hay khóc khóc khóc khóc nhè là simmy thôi mà tự nhiên hôm nay không phải simmy khóc vậy là ai khóc ta ủa ủa mà khoan hình như em nghe cái tiếng ở đằng sau nhà simmy sao anh ơi ủa đâu mình mình mình dạ, ra mình mình ra mình ra đằng sau sau sau nhà simi mình coi coi hình như có đứa nào nó trốn học à. có đứa nào trốn học đi đi chơi net xong bị bị ba mẹ bắt thấy gì á trời ôi trời ơi về đây về đây về đây có con gì nó đứng khóc kìa anh Phong ơi con con con con gì mà mà mà mà mà mà, mà đung bự bự mà cái tay tay nó giống như kiểu nó vừa ăn tương cà chua nó bôi lên mặt vậy trời ờ. sao nó khóc vậy ôi trời ơi giờ tới rồi lên đây lên đây lên đây lên đây núp núp núp núp núp núp kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm chỗ núp núp vô đừng đừng đừng có đứng cho nó thấy nha ôi ôi ôi mọi người ơi cái con này là con gì vậy mọi người trời ơi ôi nhìn nó to gì đâu luôn vậy tơi ủa mặt khoan khoan khoan mọi người ơi hình như hình như nó đang nó đang dùng hai cái tay của nó nó úp vô trong cái mặt của nó nó khóc hay sao á nó khóc kìa ủa nó khóc quằn Quay đau khổ lắm ba ừ nhìn nó khóc kìa ồ ủa mà tại sao tự nhiên lại xuất hiện một cái con gì đâu mà nhìn nó to khổng lồ mà nó khóc trời ơi nó khóc um sầm mấy bạn ơi mình nghe mình nhức đầu luôn á ôi mà khoan dạ anh anh anh anh, anh, anh biết biết thông tin về con này rồi con này sao con này con này như là trên thế giới giang hồ mạng giang hồ mõm đồn đại là nó là một con thuộc dạng scp sao anh nhìn nó có quen scp hả trời sao tự nhiên trong làng mình trong danh sách gọi là danh mục những quái vật huyền thoại thì có một con tồn tại con đó gọi là con hình như là con ma khóc nghè sao á ma khóc nghè hả ôi trời tự nhiên trong làng mình là xuất hiện ma ma khóc nghè là à, sao không phải tự nhiên không phải tự nhiên nghe nghe nói nè cái con ma khóc nghè này á nó sẽ xuất hiện khi mà nó bị hấp dẫn và bị kích thích bởi một sự đau khổ hoặc là một tiếng la khóc hoặc là trong một thời gian dài thì chắc chắn sẽ triệu hồi em con ma khóc nghè này à rồi anh có nghĩ giống em đang đang đang nghĩ không có À vậy là con này Cái con này nó nó xuất hiện là do Sim rồi Trời ơi trời Sim suốt ngày khóc nhè cho nên con này nó nghe được tiếng khóc của Sim xong nó, chạy tới á thì do ba người đã chọc tôi cho cố vô giờ tôi khóc bây giờ chịu thôi bây giờ mọi người tự chịu trách nhiệm đi à, mấy bạn ơi vậy là mình hiểu rồi theo những gì mà anh dịch kể á thì con scp này nó được thu hút bởi một cái tiếng khóc của một người nào đó simi là một người gọi là rất là hay khóc nhè cho nên scp nó nghe xong nó chạy tới luôn ơi, mình khuyên các bạn nha Dù mấy bạn là con trai hay là con gái Thì tốt nhất á, mấy bạn cũng nên mạnh mẽ lên Mấy bạn đừng có nên khóc nhè hiểu không mấy bạn mà khóc nhẹ là thứ nhất là mấy bạn sẽ khiến cho mình bị yếu đuối đi thứ hai là mấy bạn sẽ cảm thấy mình càng lúc càng buồn hơn cho nên hãy nhớ là khóc quá thì khóc ít thôi đừng khóc nhẹ không khi nào mình buồn lắm mình hãy khóc khóc ở thôi chứ đừng khóc nhè giống như sim sim cái gì cũng khóc hết trơn á trời sim cái gì cũng khóc hết trơn à, nè mấy bạn coi nè đi bây giờ nó khóc cả ngày cả đêm nhất đầu quá trời luôn ông mà không nghe nè mình không coi thường nó đâu phong ơi nó đến bởi vì tiếng khóc á nhưng mà nó là sẽ đứng đấy thôi bình thường thì không sao nhưng mà ban đêm á mà nó nổi khùng lên á nó nó đi trả thù con người giết luôn người để để gọi là thỏa mãn cái cơn giận dỗi trong lòng nó Ê, hả ờ. trời ơi nguy hiểm vậy anh anh Ê. cái tay của nó không phải là tương cà chua đâu mà là máu á ghê lắm đâu đâu đâu để em coi coi cái tay của nó là dính dính máu hả đâu đâu ui đúng thiệt đúng thiệt trời ơi mọi người ơi, vậy là không được rồi vậy là bọn mình phải tiêu diệt con này thôi không thôi để buổi tối là nó giết hết gọi là người trong làng hero team á không được không được ê nhưng mà khoan bây giờ một trong bốn bọn mình ai sẽ là người quýnh con đó đây hay bây giờ vậy đi simmy là người đã chịu hồi cho con đó cho nên simmy phải có nhiệm vụ quýnh con đó Ủa vậy kỳ à, tính ra do ba người chọc tôi khóc Ủa, Thì ba người ba người phải chịu trách nhiệm chứ Trời ơi tại sao phải là do ba bọn tôi được Sim là người chịu hồi nó ra mà Ủa Ủa, Ủa nó đâu mất tiêu rồi Ủa, nó bắt đầu nó bắt đầu nó bắt đầu ngửi ngửi thấy mùi con người qua dạ. đây là nó giận dữ dạ, dạ. giết người ô ô nó qua đây nè nhanh lên nhanh lên sim nhào vô quýnh nó đi sim à, tôi là con gái mà à, mệt quá thôi rô chọi chọi lao đó rô lao đó trời nó há cái miệng nó ra kìa trời nó tính tính nuốt nó tính nuốt nuốt nuốt nuốt bọn mình kìa trời ui kinh dị vậy ok nhào vô anh em rồi mày hả mày ôi mày hả mày trời ơi nó nó bự quá nó bự quá nó nó dí đâu kìa nó há cái mồm nó ra nó cạp đầu luôn kìa ôi nó cạp đầu luôn kìa rồi cẩn thận rồi trời ơi để để anh thanh anh thanh anh thanh anh thanh anh thanh anh anh đi ôi cơ trời ơi nó to quá mày ơi rồi trời trời trời trời lao nó trời lao nó em chém phụ cho mày hả mày mày hả mày chém đứt sao vậy trời ơi em xin lỗi xin lỗi ông dịch ông dịch ông cứ hưng nó lao luôn ai rồi mày làm dịch mày lao về phía khác đi trời ơi nhân tăng mà trời ơi tăng sau lưng sau lưng tăng đi tăng đi tăng tăng tăng tăng dịch ơi tăng ôi rồi cẩn thận rồi trời con này ui ui ui ui cào luôn kìa trời trời xem ơi xem ơi bây giờ rô cũng chết à. dịch cũng chết à, chạy chạy chạy chạy chạy chạy qua đi chạy qua đi chạy qua đi, trời ơi nhưng mà bây giờ nha sim ơi tôi còn có 15 máu rồi làm sao mà tôi giết nó được à, tôi cũng cũng vậy nè giờ sao đây ủa khoan sim ơi tính ra sim là pháp sư luôn á sim sim là phù phù phù phù thủy luôn á sim có có cách nào à. giúp cho bọn tôi hồi hồi máu được không đợi xíu ha đây Ô. đó trời trời ơi hồi 100 máu luôn bạn ơi đâu đâu sim sim sim sim sim à. làm lại coi sim sim sim làm lại coi làm lại coi okay, làm lại coi hay bùm ô <laughs> bọn mình hồi máu rồi nữa bạn ơi à ok vậy bây giờ như thế này đi à, bọn mình sẽ nhào vô quýnh còn sim sẽ đứng đằng sau ờ, hồi hồi máu cho bọn mình được không ok được rồi. ok anh em sẵn sàng chưa chuẩn bị một hai ba tiến lên à, gì anh mình đánh con này mình phải có chiến thuật đàng hoàng cái lao vô đánh không sao được thì nó mới chết vậy giờ làm sao nó là con ma không nghe mình phải vừa đánh vừa cùi nó mới chết được tào lao <laughs> tào lao quá Trời ơi Tao giết mày Thôi đừng cười Dịch ơi đừng cười nó nghe cười quá Nghe cười quá Dịch đâu Mày mày Mà mày mày Mày sao mày Mày mày mày mày mày sao mày cười không lại Anh lấy mẫu ra chỗ em nha Ok ok Bình tĩnh bình tĩnh Mày mày Mày hả mày Mày mày mày Con ma Con ma khóc nhè Mày thì ma khóc nhè chửi nó mạnh quá Nó khỏe hồi hồi hồi máu xem ơi hồi máu hồi máu Hồi máu xem ơi hồi máu Ok ok đây đây máu hỏi máu từ từ ngoác miệng mà vẫn bị nó giết dạ. đấy ok cảm ơn sim nhả vô quấn tiếp <laughs> cái gì đó mày cười không mày đâu trời các bạn ơi ông rô ông ông vừa quýnh ông vừa cười các bạn ơi ghê ôi nó hả nó bị cái to giống kiểu nó muốn nuốt nuốt nuốt bọn mình vô luôn các bạn ok mày mày mày ờ, mày mày mày đây đây đây mày mày mày mày mày mày mày ơi các bạn ơi quýnh đây giờ không chết ơi chết rồi trời ê tính ra hồi nãy em mới nói là em mới nói là quýnh quýnh từ nãy giờ không chết cái em quay em thấy chết queo luôn anh kỳ vậy <laughs> yeah bạn Ôi, ơi vậy là vậy là chiến thuật vừa đánh vừa cười của của rô đã thành công <laughs> nghe nó xàm thật sự luôn á ok bạn ơi vậy là trong tập này mình cùng với simi cùng với rô và cùng với dịch tứ trụ gọi là diệt quỷ bọn mình đã tiêu diệt được con ma khóc nhẹ bạn ơi đó bạn thấy con ma kinh khủng không nào mấy bạn nhỏ nhớ nè ở nhà là phải nghe lời ba mẹ nè không được khóc nhẹ nha bạn nào mà khóc nhẹ hoài luôn á là sẽ bị con ma này đến nó bắt cả nha trời ơi trời ok thôi thôi thôi, thôi. Ờ. Bạn nào ở nhà khóc nhè hoài là má vừa uống vừa cười <laughs> Bạn nào mà ở nhà khóc khóc khóc nhè hoài Nhiều khi không bị con con này nó bắt mà bị bị ba bị bái mẹ quýnh cho, cho khóc thiệt luôn á Trời trời Ok Rồi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 Bye bye À quên còn thiếu này nữa dạ. Yêu anh em phải nồi